Những bộ bàn ghế gốc Tây không chỉ là những sản phẩm nội thất làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của gỗ mà còn có tác dụng phong thủy tốt. Những bộ bàn ghế gốc cây thường có hình dáng tự nhiên được bày trí để tạo nên sự thân thiện và vượng khí cho gia chủ. Vậy nên có rất nhiều khách hàng phải mất nhiều công sức để có thể sở hữu được một bộ bàn ghế gốc cây độc lạ. Hôm nay, cửa hàng bàn ghế gốc cây Minh Phú xin giới thiệu đến quý khách hàng một bộ bàn ghế gốc cây hàng siêu phẩm chào các bạn hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một bộ bàn ghế gốc cây nguyên khối bằng gỗ mai tây bàn mai tây nguyên khối và bốn cái đôn bằng gỗ mai tây đôn có kích thước từ 40 cho đến 45 cm bộ bàn này là bàn xây nguyên khối bàn có thiết kế những cái chỗ để chai nước có thể để ờ, gạt thuốc ở đây các bạn thì bộ bàn này là có ba chỗ như vậy đây là một chỗ cháu thứ hai mà ở đây thì cháu này là cháu thứ ba những chỗ này mình có thể để chai nước chai rượu hay để dưới mồi của nó cũng được bàn có chiều cao là 65 thường với chiều cao là 40 cái đầu này là cái đầu mình cái đầu này là cái đầu lớn nhất ở trong đây khoảng chừng 45 thì cũng đến chỗ nhỏ nhất của cái bàn khoảng 95 nha các bạn gốc me tây này là một gốc me tây già nên da của nó rất là đẹp